nhẹ nhàng thôi quan trọng là phun răng và thần thái Hey! À, chào mừng các bạn đến với THL Gym quận 12 để theo dõi buổi tập mắt OT của Duy Nguyễn nhóm cơ mông đùi. Ở bài mắt OT này là một trong những cái ngày tập mà đỡ tốn kém nhất các bạn. Chúng ta chỉ cần 3 thiết bị thôi. 3 thiết bị rẻ tiền nếu mà các bạn nhập đầu lô rẻ tiền thôi thì các bạn sẽ có được một cái buổi tập mắt OT tuyệt vời. Mắt OT trong những cái ờ, ngày tập là ngày hôm nay là rẻ nhất nha các bạn. Đây sẽ giới thiệu bạn trên khung Forest khung power rack và có dàn deadlift platform thì chúng ta tập được hai bài xương sống hai bài xương sống luôn rồi xong rồi chúng ta qua máy smith bên đây chúng ta tập được bài bắp chuối là đủ bài mắc ot trên phòng gym à, tương đối thiếu thiết bị các bạn rồi mời các bạn theo dõi À, trong những video trước á, thì à, Duy Nguyễn nói khá là ngắn gọn thì các bạn có thể không để ý nhưng mà đối với mắc OT vấn đề sub và vấn đề gear là cực kỳ quan trọng như bạn gear là gì là những cái trang thiết bị khăn rồi giày rồi đai lưng rồi ba à, phát để tập được mắc OT phải có ba phát không ba phát nghỉ đừng tập mắt OT nữa các bạn oh, khó nhất của mắc OT vẫn là phần khởi động thì bây giờ để Duy Nguyễn xem các em học viên à, Nhật em này là là là đến từ xứ sở CRV à, setup buổi tập mắc OT có hợp lý không bạn à, sau khi thấy được cái sự thất bại ê chề của những bạn khác cũng trong team luôn đã thất bại trong việc setup giáo án bắt OT phần khởi động của Duy Nguyễn thì ngày hôm nay để coi, coi bạn Nhật à, bằng nhật này bạn sẽ đắp thế nào ba À. À. Tốt. BT nó không thèm đếm luôn các bạn ơi. À. À. À. À. À. À. Ok. rồi mạnh vô xuống nè rồi rồi rồi rồi một cái thôi lên mất tài chính thức lên hai ba ba lên cho nó men em 5 kg bước nhảy một lần 5 kg à! À! À! Ah! try more lên Ai. À. À. lên 5 kg bên cho đỡ mệt đi em à, à. Bye. quan trọng là full răng và thần thái đổi qua bài roman đến clip đề ba năm chục năm chục ký một bên à, chào mừng các bạn đến với bài tập có tên là kiếp đỏ đen à, bài tập này tại sao có tên là kiếp đỏ đen tại chúng ta phải mang một cặp dây màu đỏ cặp dây màu đen rồi tên chính thức của bài tập này là roman and deadlift là một bài tập khá quan trọng trong ngày hôm nay thì THOL Gym Center đầu tư tính hết rồi các bạn để chúng ta có thể phối hợp bài tập này một cách tốt nhất đuối mỗi lần tới ngày tập bắt cầu tay chân là nó ngán lắm bạn nhất là có bài squat và deadlift chung đuối chịu không nổi nên giờ mình sẽ đề ba nhẹ nhàng với Roma deadlift 120 thôi nha các bạn mức tạ mơ ước của biết nhiều người á không giỡn đâu bạn coi tôi nói giỡn giỡn thì thôi chứ mức tạ mơ ước của biết nhiều người các bạn à, Duy sẽ à, chơi theo thứ tự là sáu bốn ủa sáu năm 4 sáu năm 4 Xong rồi 50, 55, 60 60 là thành trăm tư Tại sao 60 trăm tư ai biết comment Đúng event bị tì đâu lên tạ 5 kg Ah! BT lên tạ comment nha à, xin phép các bạn cho duy đến chính chút xíu là nãy tôi kêu bt là hai nhóc này nó vô là nó nó nó nó nó nó, nó gắn tạ thôi các bạn tại vì bt kia đi dạy rồi đang ra nó đang hỗ trợ mình xong rồi nó có kèo nó dạy luôn rồi xong giờ đây là bạn bt khác lên nó hỗ trợ tiếp nha các bạn phù hợp target rồi 5 kg nhảy lên 5 kg nữa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 choát đôi bờ mông trước sau anh thân trai khi thành công có được rước em về nguy nước vợ dreamer cuộc sống thực tại đâu như bài thơ và hạnh phúc là mộng mơ tình ái phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam